việc phải thi đấu thiếu người đã khiến hàng thủ của huế gặp lỗ hổng không nhỏ và cố hiến liên tiếp quan phá thậm chí ở trận đấu đó huế với lợi thế sân nhà được giới chuyên môn đánh giá cửa trên chấp trên còn ở trận đấu này cơ hội gần như là không có với huế cho dù là việc giành một điểm bởi đội bóng này thua 5 trên 6 trận sân khách kể từ đầu mùa trong khi đó cố hiến vẫn đang giữ phong độ cao để bám đuổi ngôi đầu với khoảng cách 3 điểm trước hà tĩnh sẽ là một trận đấu khó khăn với Huế khi mà Cố Hiến đang có hàng công tốt nhất giải 27 bàn thắng sau 13 vòng đấu. Cố Hiến đã thắng 5 hòa 2 ở 7 vòng đấu gần nhất, một phong độ ấn tượng.